chúng sanh yêu thoát luân hồi đồng quy kim khắp mười phương cúng dường ngôi tám bào thế trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố chi tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác Nam mô Bồ Tát hướng cúng dường Nam mô Bồ Tát hướng cúng dường Nam mô Bồ Tát hướng cúng dường đấng ờ, pháp ờ, vương ờ, vô thượng ơi à, ba còi chẳng ai bằng ơi thầy dạy khắp trời người ơi cha lành chúng bốn loại ơi quý y tròn một niềm ơi dứt sạch nghiệp ba kỳ ơi xứng dưỡng cùng tán than ơi ức kiếp không cùng tận Phật chúng sinh tánh thường rống lặng ơi đạo cảm thông không thì nghi bạn ơi lưới đế châu vi đạo tràng ơi mười phương à, Phật à, bao à, hào quang sáng ngời ơi trước báo tòa thân con ảnh hiến ơi cúi đầu xin thể nguyện quý ấy chi tâm đảnh lễ ơi nam mô tần hư không biến pháp mà giới qua hiền vì à, lai à, thập à, phương chư tôn pháp hiền thánh tăng thượng trụ tam bảo chi tâm đảnh lễ ơi à, nam mô sa và giáo à, chủ điều à, ngữ bốn sư thích ca mâu ni phật đương lai hạ sinh di à, lặc tôn phật à, đại à, chi văn thù xưa lời bồ tát đại hành phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn à, bồ tát à, linh à, sơn hồi thượng phật bồ tát chi tâm đánh lễ ơi nam mô tây phương giáo chủ cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát âm đảnh lễ ơi à, nam nhà mô đồng à, phương à, giáo chủ tiêu tai diên thọ dược sư lưu lý quang vương phật Nhật quang ờ, biên nhà chiếu ờ, Bồ Tát Nguyệt quang biên nhà chiếu ờ, Bồ Tát thanh tình Đại hải nhật nhà thiết nhà thánh nhà chúng pháp ờ, phần ờ, sâu ờ, màu trắng gì hơn nơi trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp ơi nay con nghe thấy vâng gìn giữ hiệu nghĩa chân đức à, thế tôn ơi à, nam à, mô phật bổn sư thích ca mâu ni ơi nam mô phật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 luôn sinh diện biến đổi già rồi không có chủ tâm là nguồn việc ác thân là rừng nghiệp tôi nếu quan sát như thế dần dần lìa sinh từ điều giác ngộ thứ hai tham muốn nhiều là khổ bao sinh từ nhọc nhằn đều từ tham dục khởi nếu ít muốn biết đủ thân tâm được tự tại điều giác ngộ thứ ba tâm nếu không biết đủ chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác Bồ Tát không như vậy thường nhớ đến tri túc vui cảnh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp Điều giác ngộ thứ tư à, lười biến phải xa đọa nên thường hành tinh tấn để pha phiền não ác chiết à, phụng cả bốn ma ra khỏi ngụm âm rơi à, điều giác ngộ thứ năm ngu si phái sinh tử nên bồ tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều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 không nhớ đến lỗi cũ không ghét bỏ người ác điều giác ngộ thứ bảy năm dục là tai họa thân dấu ở cõi tùng nhưng không nhiễm dục lạc thường nhớ nghĩ bái bình bát và phạm khi trí nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch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 và tinh tấn hành đạo tu từ bi trí tuệ nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ niết bàn rồi trở lại xin tự độ thoát các chúng sinh cùng đem tam điều này chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh à, biết đường sinh từ khổ xa lìa năm món dục tu tâm theo thánh đạo nếu người đệ tử Phật à, tư duy tam điều này sẽ ở trong mỗi niệm à, diệt được vô lượng tội thẳng tiến đến bồ đề mau thành tựu chính giác dứt hẳn đường sinh tử thưởng an trú tình lạc chi tâm nhà lễ ơi để nhất đầu đà tôn giả đại ca diếp chỉ tâm đảnh lễ ơi à, để nhất chỉ à, giới tôn à, giả ưu ba ly chi tâm đành lễ ơi à, để nhất đa văn tôn à, già a nan chi tâm đánh lễ ơi à, để nhất trí ờ, tuệ tôn ờ, giả xá lời ờ, phật chi tâm đảnh lễ ơi để nhất thần thông tôn giả mục ờ, kiều ờ, liên chi ờ, tâm đánh lễ ơi để nhất dài không tôn giả tu bồ đề chi tâm đánh lễ ơi để nhất thuyết pháp tôn già phú lâu na chi tâm đánh lễ ngơi để nhất luận nghị tôn giả ca chiên diên chi tâm đánh lễ ơi để nhất thiên nhàn tôn giả nầu lâu đà tâm đảnh lễ ơi để nhất mật hành tôn giả la hầu la tâm đánh lễ ơi tổ sư trúc lâm đài đầu đà chi tâm đánh lễ ơi tổ sư pháp loa tâm đánh lễ ơi tổ sư huyền quang chi tâm đánh lễ ơi tổ sư tuệ bích phổ giác chia tâm đảnh lễ ơi tất cả chư vì tôn giả tổ sư thuyền thiếu kết triền miên xin lấy cam lô tình thủy dưới lên dầm tan não phiền xin lấy con thuyền trình pháp đưa con vượt nẻo an khiên xin nguyện sống đời tình tứ học theo đạo lý chân truyền từng trình niệm tình chưa để tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiễm màu vườn tâm ươm hạt dầm tốt vốn trong hiểu biết thương yêu xin nguyện học phép quan chiếu tâm nhìn tập hiểu thật sâu thấy đường tự tinh càng pháo thoát ngoài sinh từ trần đau nguyện học nói nơi ai ngờ thương yêu chăm sóng sớm chiều đem nguồn vui tới mọi nẻo giúp người với nỗi sâu đau đến con nguyện hối đầu nguyện đứng từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu nguyện xin chuyên cần tu tập uống tròn đạo quả về sâu nam mô cầu sa môi bồ tát nam mô cầu sa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 Hiền tiền đệ tử chữ tăng ni cùng phần tử chúng con vân tập đối trước Phật đài chí thành lễ Phật lễ tổ sám hối tội lỗi cấp kỳ phúng tùng pháp bảo tôn kinh đưa ngoài đức trên sư phụ cùng tình đức chư tăng chúng con nguyện đem công đức tu hành thần có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiếu dùng tri túc đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục đối với ý tưởng tư duy chính pháp chúng con nguyện đem công đức này cầu thính mười phương tam bảo chú nguyện cho chúng con được thường chúc ân sư của chúng con hiện kiếp này tứ đại điều hòa trụ thế xa ba giải lâu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 Nguyện cho nước nhà có phúc dân tổng trung kiên tri đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc Gia trẻ kính nhường tri ngô chẳng nghịch mọi người chung sức giúp nước an dân người vật cung hương Lại nguyện dòng giống Việt Nam khát thể tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa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 công phu công đức con bao nhiêu à con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh à, thấy đều thể nhập vô sinh nhận nguyện tiêu ba chướng sành phiền não à, nguyện đường trí tuệ thần sáng ngời Nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thương anh Bồ Tát Đạo. Nguyện xin tinh độ cánh Tây Phương, sen vàng chín phẩm làm cha mẹ. Hoa nở thay phận ngộ vô sinh, Bồ Tát vân thoái làm bản lữ. Nguyện đem công đức tu hành này Chán dài mười phương khắp tất cả Hết thay chúng con cùng các loài Đồng được lên ngôi vô thượng giác Tứ à, quý ơi Phật ơi Nguyện cho chúng sinh ơi à, hiểu thấu à, đạo lớn nơi à, phát tâm vô thường từ quy y pháp ơi nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhập kinh ờ, tạng ơi ờ, chi ờ, tuệ như biển từ quý ơi tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng